tập trung lên trên này ta biết rằng các este rất dễ bị thủy phân nhưng phản ứng mang tính thuận nghịch phản ứng mang tính thuận nghịch là gì có nghĩa là vừa chạy theo chiều thuận và vừa chạy theo chiều nghịch do đó để phản ứng chạy theo chiều thuận thì cần phải có môi trường kiềm là môi trường rất là quan trọng môi trường kiềm tại sao lại cần môi trường kiềm vì lúc đó nó sẽ trung hòa axit mới sinh ra. Các em nên lưu ý điều đó. Chính vì vậy phản ứng giữa este với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Cơ chế của phản ứng như sau. Nếu một este là R1COO 2 đem thủy phân trong môi trường nước thì sẽ thu được axit và rượu. Thu được axit và rượu, nhưng phản ứng này thuận nghịch. Vậy để cho phản ứng thủy phân này đạt hiệu suất cao và chỉ chạy theo chiều thuận thì đương nhiên một trong hai sản phẩm này phải bị mất đi. Do đó mới có môi trường kiềm là môi trường nạo han để trung hòa axit mới sinh ra tạo muối và nước nếu ta cộng vế với vế của hai phương trình này lại, ta sẽ được phương trình cuối cùng, nghĩa là phương trình xà phòng hóa. R1COO, R2 cộng NaOH ra R1COO na cộng R2OH. Đấy được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Và thầy cũng đã giải thích cho các em biết nguyên nhân tại sao được gọi là phản ứng xà phòng hóa đó là đã sử dụng kiềm để trung hòa axit mới sinh ra để phản ứng thủy phân este chạy theo chiều thuận. Các em nên lưu ý cho thầy điểm này. Thầy có thể lấy ví dụ như sau. Este metin formiat đem xà phòng hóa đương nhiên sẽ ra muối formiat tương ứng và rượu CH3OH tương ứng hoặc như este của axit acrylic và rượu propionic cộng nào H đương nhiên sẽ ra được natri acrylate và rượu propylic thực chất ra phản ứng xà phòng hóa của este về mặt lý thuyết chỉ đơn giản có vậy thôi không có gì